Những đứa trẻ nhìn thấy thế giới bên kia và ký ức trước lúc 3 tuổi đã bị xóa sạch. Khi trưởng thành, thỉnh thoảng con người sẽ nhớ về những ký ức tuổi thơ. Lần đầu tiên đi học, cảm giác vui vẻ khi có được món đồ chơi yêu thích hay bạn thú cưng đầu tiên của mình là gì. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể nhớ được cảm giác lần đầu biết lẫy, biết bò, biết đi hay tiếng gọi mẹ đầu tiên mình nói là lúc nào – vì đó đều là những ký ức trước lúc một đứa trẻ lên 3 tuổi. Các bạn có chút ký ức nào về trước những năm 3 tuổi hay không? Nếu có thì hẳn bạn chính là người đặc biệt duy nhất trên trái đất này. Đa phần chúng ta thường sẽ không nhớ được những ký ức trước lúc 3 tuổi. Những đứa trẻ trước khi lên 3 có thực sự nhìn thấy những thứ mà người lớn không hề nhìn thấy. Có phải bộ não có điều gì lo sợ nên đã cắt bỏ trí nhớ của chúng ta trước lúc đó Thí nghiệm trí nhớ của Sigmund Freud Hơn 100 năm trước, nhà tâm lý học người Áo Sigmund Freud đã làm một thí nghiệm. Ông yêu cầu bệnh nhân của mình nhớ lại những ký ức từ thuở nhỏ và ông nhận ra đa phần những ký ức từ năm 6 đến 8 tuổi của họ đã bị lãng quên. Freud gọi đó là chứng mất trí nhớ về thời thơ ấu. Sau này khi đi sâu nghiên cứu, các nhà tâm lý học đã phát hiện độ tuổi bị mắc chứng mất trí nhớ này liên tục bị hạ thấp và hiện tại, người ta tin rằng độ tuổi này chỉ trong khoảng từ 3 đến 4 tuổi. Trường Đại học Rutgers tại Mỹ đã từng thực hiện một thí nghiệm tâm lý cho trẻ sơ sinh. Đối tượng nghiên cứu là nhóm trẻ sơ sinh từ 2 đến 18 tháng. Bước đầu, họ đặt những đứa trẻ trong một chiếc nôi và nhẹ nhàng buộc những quả bóng bay vào từng chân bé. Bóng bay sẽ di chuyển khi bọn trẻ có hành động đạp chân. Do thích nhìn các đồ vật di chuyển trẻ sẽ bắt đầu đạp chân ngày càng nhiều. Việc này được lặp đi lặp lại trong vài ngày rồi dừng lại. Vài ngày sau đó, họ lại đặt những đứa trẻ trở lại trong nuôi. Nhưng sự khác biệt là lần này, quả bóng bay không còn được buộc vào chân bọn trẻ. Nếu trong ký ức của bọn trẻ có những kỷ niệm về bóng bay, chúng sẽ đá chân thường xuyên trong nuôi. Kết quả thí nghiệm chứng minh rằng trẻ sơ sinh dưới 6 tháng không thể nhớ được ký ức về những quả bóng bay, trong khi hầu hết những trẻ sơ sinh trên 9 tháng tuổi lại thường xuyên đá chân. Điều này chỉ ra rằng trẻ sơ sinh trước 3 tuổi chắc chắn sẽ không bị mất trí nhớ. Vậy tại sao con người khi lớn lên thì những ký ức từ trước năm 3 tuổi lại dường như biến mất hẳn, không để lại dấu vết? Lý do của hiện tượng này hiện tại khoa học vẫn chưa có lời giải thích một cách chính xác. Nhưng cũng có một số giả thuyết chủ đạo được đưa ra cũng đã thỏa mãn phần nào sự bí ẩn này. Những từ khóa không xuất hiện trong bộ não trẻ sơ sinh trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một số hình ảnh quen thuộc. Ví dụ, chúng ta có thể gặp một người nhưng không thể nhớ ra người ấy là ai. Cho đến khi người đấy đưa ra một số thông tin nhắc lại. Ví dụ họ nhắc nhớ rằng mình là người thân của bạn gái cũ hay có mối quan hệ thân thiết với bạn hàng xóm lúc nhỏ. Khi nghe đến những từ khóa này, bộ não của bạn đột nhiên nhận ra người ấy do những thứ liên quan đến họ sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn. Điều này có thể giải thích là do ký ức của bộ não không tồn tại một mình mà liên quan đến nhau. Mỗi một ký ức sẽ được lưu trữ trong não lâu hơn khi có càng nhiều manh mối liên quan. Khi một từ khóa xuất hiện, bộ não sẽ giống như một công cụ tìm kiếm để tìm kiếm tất cả những ký ức có liên quan. Tuy nhiên, ở giai đoạn sơ sinh, những đứa trẻ thậm chí không biết từ khóa là gì, do lúc đó chúng không biết ngôn ngữ. Khi nghe người lớn nói chuyện, trẻ sơ sinh sẽ không hiểu được những lời nói đó là gì. Vì vậy, ký ức của trẻ sơ sinh sẽ chỉ toàn là những hình ảnh. Trẻ không thể hình thành những câu chuyện của riêng mình để sau này có thể nhớ lại. Kết quả của việc này là ký ức tuổi thơ không thể tạo thành những manh mối liên quan đến nhau. Khi trẻ lớn hơn một chút, hệ thống ngôn ngữ phát triển sẽ giúp chúng hiểu được một số khái niệm. Những khái niệm này sẽ hình thành nên một mạng lưới tìm kiếm vô hình trong não chúng. Lúc này, trẻ mới bắt đầu hình thành những ký ức tuổi thơ. Hồi Hải Mã nơi ký ức phai mờ. Có thể nói rằng các tế bào thần kinh có mặt khắp nơi trong não và do đó các dấu vết về ký ức được phân bố rộng rãi ở các phần khác nhau của não. Trong đó, hồi hải mã chịu trách nhiệm về trí nhớ dài hạn và trí nhớ ngắn hạn. Ký ức sẽ được lưu trữ bên trong dây thần kinh kết nối giữa các tế bào và tế bào thần kinh. Đối với trẻ sơ sinh, các tế bào thần kinh sẽ được phát triển một cách rất nhanh – vì trẻ phải nhanh chóng học hỏi để thích nghi với môi trường sống hiện tại. Và do hồi hải mã ở trẻ sơ sinh chưa phát triển đầy đủ, điều này khiến cho bộ não sẽ chọn nhanh quên ký ức. Bởi vì khi một đứa trẻ được sinh ra, có khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh trong não. Mỗi khi trẻ học hỏi, hồi hải mã sẽ tạo ra các neuron thần kinh mới và khi chúng liên kết với nhau để tạo thành một mạch thần kinh mới thì mạch thần kinh cũ sẽ bị thay đổi hoặc biến mất. Và ký ức gắn liền với mạch thần kinh cũ cũng sẽ theo đó thay đổi hoặc biến mất. Đỉnh điểm, thực tế khi trẻ được 2 tuổi, hệ thần kinh sẽ có số lượng neuron nhiều gấp đôi so với người trưởng thành. Chính vì sự phát triển quá mức về số lượng, nên sau khi đạt đến đỉnh điểm, một số ký ức sẽ dần dần bị loại bỏ bởi các cơ chế của não. Đến năm 3 tuổi, vùng não sau phát triển sẽ kiểm soát vùng não phát triển đầu tiên, ngăn chặn kết nối của các neuron thần kinh ban đầu. Vì thế, trẻ sẽ quên đi những ký ức trước năm 3 tuổi. Trẻ sơ sinh thấy những điều người lớn không thể thấy, kể cả luân hồi. Rất nhiều người cho rằng trẻ em trước 3 tuổi có thể nhìn thấy một thế giới thực. Chúng có thể nhìn thấy thần thánh và ma quỷ, nhìn thấu trời đất và âm dương. Do mắt của trẻ lúc này là vi mô, vì vậy chúng có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể nhìn thấy. Khái niệm này về cơ bản có rất nhiều người thuộc thế hệ cũ nghĩ rằng trẻ sơ sinh với năng lượng trong sáng bẩm sinh, sự đơn giản ngây thơ trong tâm hồn và hòa bình trong trái tim. Vì thế, nhận thức của trẻ đã không bị giới hạn. Qua đôi mắt của bầu trời, chúng có thể nhìn thấy không gian bốn chiều. Hiện tượng này thường kéo dài cho đến khi bé gái khoảng 7 tuổi và bé trai khoảng 8 tuổi. Có một sự tình cờ rằng, theo khoa học, chu kỳ canxi hóa của tuyến tùng cũng vào lúc trẻ được khoảng 7 hoặc 8. Ngày 23 tháng 11, 2018, trang Daily Mail có đăng một bài viết của nữ nhà báo Rebecca Evans. Cho biết, cô con gái 3 tuổi Rosalind của cô kể rằng bé thường xuyên chơi với hai người bạn rất thân, một là Tilly và một là Alex, và cả hai người bạn này đều đã mất. Rebecca quyết định tìm hiểu về ngôi nhà đã được xây từ những năm 1500 của mình, và kết quả khiến cô sửng sốt. Hồ sơ kiểm tra dân số năm 1861 cho thấy có một cậu bé 10 tuổi tên là Alexander Turner đã sống trong ngôi nhà này và hồ sơ 30 năm sau, năm 1891, liệt kê một người phụ nữ có tên là Matilda O'K, thường được gọi với tên Tilly khi còn nhỏ, 20 tuổi cũng từng sống tại đây. Không phải trước lúc 3 tuổi trẻ không có ký ức, mà là do một đứa trẻ trước 3 tuổi đã nhìn thấy được những thứ không thuộc về thế giới này. Và những ký ức không tốt đẹp này đã bị xóa đi như một cơ chế tự vệ của bộ não. Trong phần địa ngục có một bản đồ về dòng đời và sinh tử nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy trong đó có một bức tranh nói về nỗi khổ của phụ nữ, đó là khi mang thai. Đúng là khi mang thai, phụ nữ đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Điều này chúng ta ai cũng đã biết và có người cũng từng trải qua. Nhưng đứng ở góc độ đứa trẻ trong bào thai cũng sẽ rất khó chịu và bức bối. Không gian trong bụng mẹ rất nhỏ, tay chân trẻ không thể có duỗi thoải mái. Khi mẹ ăn quá nhiều đồ cay, đứa trẻ giống như đi vào biển lửa. Khi người mẹ uống một ngụm nước lạnh, con giống như vào băng tuyết địa ngục. Từ lúc sự sống được hình thành cho đến khi ra đời, đứa trẻ cũng chịu nhiều khổ cực và khó khăn trong bụng mẹ. Và điều đầu tiên một đứa trẻ được sinh ra là phải cất tiếng khóc chào đời. Ngoài việc khóc để phổi hoạt động và kích hoạt tất cả các cơ quan trong cơ thể, tiếng khóc đầu tiên cũng tượng trưng cho quá trình đau khổ mà đứa trẻ phải chịu đựng trong bụng mẹ, cuối cùng cũng đến kết thúc. Địa ngục đầu tiên khi một đứa trẻ vừa trải qua luân hồi, đó chính là sự chật trội, bí bách khó chịu trong bụng mẹ, vì cuộc sống là muôn vàn cay đắng. Vì vậy, sau khi 3 tuổi, đứa trẻ sẽ chọn cách quên đi nỗi đau này và bắt đầu một cuộc sống mới. Con người trong bánh xe luân hồi trải qua muôn vạn kép chỉ vì chúng ta không có cách nào phá vỡ cơ chế luân hồi này. Từ khi sinh ra đến lúc 3 tuổi, chúng ta chưa thể hiểu được thế giới hiện tại mà vẫn mang ký ức về một thế giới khác. Có lẽ chúng ta trước 3 tuổi sẽ nhớ rõ chúng ta luân hồi như thế nào đã trải qua những gì trong kiếp trước. Một số người xấu sẽ còn nhớ rõ địa ngục ở đâu, loại đau đớn nào họ đã phải chịu đựng và trải qua. Sau 3 tuổi, chúng ta sẽ quên đi địa ngục, quên đi kiếp trước, lãng quên đi tất cả những thứ không liên quan đến hiện tại và bắt đầu một cuộc sống mới. Sự lãng quên này tượng trưng cho sự khởi đầu của một cuộc sống mới, bắt đầu từ khoảnh khắc ta bập bẹ những tiếng nói đầu đời. Hiện tượng mất trí nhớ về thời thơ ấu là một tín hiệu tốt của não dành cho cơ thể